Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành đọc câu chuyện về con đường của tác giả Đoàn Công Lê Huy, sách giáo khoa từ trang 73 đến trang 75. Khi đọc văn bản dưới đây em cần chú ý những vấn đề sau, những ý nghĩa phong phú của hình ảnh con đường và vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình mối quan hệ giữa các ý kiến, lý lẽ, bằng chứng trong văn bản, nghị luận. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả. Đoàn công Lê Huy sinh năm 1963, quê ở Thừa Thiên Huế. Ông là nhà văn thường viết cho lứa tuổi học trò. Tác phẩm à, Tác phẩm này trích từ cuốn Gửi em mây trắng, nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội 2016, từ trang 7 đến trang 12. Phương thức biểu đạt của văn bản là nghị luận. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến con đường có ý nghĩa sớm hơn em tưởng. Đó là nội dung nêu vấn đề nghị luận. Phần 2 từ tiếp đến không bao giờ là yếu tố quyết định thành công, bàn về vấn đề, những ý nghĩa phong phú của hình ảnh con đường. Phần 3 là phần còn lại, tức phần kết thúc vấn đề, vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời từ cá nhân nên cô sửa lại. C. Vấn đề bàn luận ý nghĩa của hình ảnh con đường và vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. Giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết. 1. Nêu vấn đề nghị luận. Các em trả lời cho cô câu hỏi vấn đề nghị luận được thể hiện thông qua câu văn nào? Chúng ta trả lời Vấn đề nghị luận được thể hiện qua câu văn không phải đợi đến lúc ngồi trước bộ hồ sơ thi đại học em mới nghĩ về con đường em đi, con đường có ý nghĩa sớm hơn em tưởng. Cô tiếp, tác giả đã nêu vấn đề bằng cách nào? Chúng ta trả lời tác giả nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn. Hiệu quả nghệ thuật được tạo ra nhờ cách nêu vấn đề đó là gì? Nêu tình huống làm tăng tính hấp dẫn và gây tò mò. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đặc điểm và ý nghĩa phong phú của hình ảnh con đường. Đường không có chân sẽ không còn là con đường, là sự hoang vu. Người không có đường sẽ không đi về đâu cả. Con đường hết sức sống động, có linh hồn. Ý nghĩa phong phú của hình ảnh con đường. Con đường là chứng nhân đợi chờ em lớn lên. Con đường mở ra văn minh nhân loại là biểu tượng cho sự trưởng thành của một quốc gia con đường gắn chặt với số phận mỗi người, ấy là đường đời. Bây giờ chúng ta cùng xem tác giả kết thúc vấn đề như thế nào nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu phần tác giả kết thúc vấn đề, vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó giúp em. Để đi đến đích, em phải trải qua không ít khó khăn, thử thách, gian nan. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e sông. Đây thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực mới giúp con người đi đến thành công trên những con đường đã chọn. Mỗi cá nhân có vai trò quyết định trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. Tổng kết nghệ thuật, lập luận chặt chẽ, lý lẽ xác đáng thuyết phục và bằng chứng chọn lọc, tiêu biểu, cùng cách trao đổi vấn đề mở, hướng tới đối thoại với người đọc. Cách đan xen phương thức tự sự, biểu cảm trong văn nghị luận rất tài tình để làm tăng sức thuyết phục. Nội dung ý nghĩa Con đường là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa gắn bó mật thiết với con người